Dạ tài năng cuối cùng của em là chơi guitar Đờn không mà là vừa đàn vừa hát Sở trường của em là đờn không ra tiếng Đờn không ra tiếng Dạ điểm mạnh của em là điểm yếu Hả? À, à Hả? À, Hả? Rồi em có muốn bạn trai em quan tâm đến em không? Dạ em muốn nhưng mà đừng có quan tâm nhiều quá Vậy chứ giờ là em muốn cái gì? Vậy chứ giờ là em muốn cái gì? Dạ muốn có bạn trai Muốn có bạn trai Đô nhậu mạnh chút Đô nhậu mạnh một chút à, Ở đây có ai có nhậu mà Dạ có Mấy, mấy lon Đô nhiêu nè Bất tử Đô Bất Tử Bên đây sao? Dạ em biết nhậu Mấy lon? Ai nhiêu em nhiêu Ai nhiêu em nhiêu Mối tình thứ hai quen xong rồi chia tay Cũng vì người thứ ba Rồi, Trời ơi. thứ ba luôn Nhưng mà người thứ ba này là cùng bạn nữ đó Trời Hả? Rồi Em là ta nói không bao giờ uống uống hai lần nước cho một dòng sông Còn em là hai lần uống với một nhỏ bạn đó luôn đúng không? Gái gái đỏ nè, rồi Gu em là anh gái đỏ Gu em là anh gái đỏ Ồ, Ồ thẳng vậy ờ thẳng thắn tại đi. vì em đang tìm một người gu như vậy em phải nói gu em như vậy chứ